quick, I'ma pull up with my shake. whip on ice, got myself a couple chips. move so fast, I'ma hit you with the stick. I'ma make a couple Preview. <laughs> yeah, boy. You. tay anh ôm Sương dòng rất đau Bạn bị thiếu máu lên não, gây đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, đêm trằn trọc, ngày ngủ gà ngủ gật, thiếu máu vùng vai gáy, gây đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, thiếu máu đến các chi gây đau mỏi, tê bì chân tay. Từ thảo dược tự nhiên, sản xuất tại nhà máy hiện đại chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, giúp dễ ngủ, ngủ sâu, sáng dậy tỉnh táo, tăng cường máu đến vùng vai gáy, làm hết đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, tăng cường máu đến các chi làm hết đau mỏi, tê bì chân tay, hoạt huyết nhất nhất you.